lên cố lên cố lên một bao đã vất vả rồi xe không lên được luôn không đơn giản mệt đấy à, bà không biết tính uh, kinh đúng không ờ. ừ bà <laughs> răng móm hết rồi nhỉ Ôi, lâu lắm à vâng vâng cái chiều xuống lâu lại chứ à. bà đang phơi thóc đây lúa đồng bào trên này là ấy này nương đấy đứng uh, từ vị trí uh, thiên uh, thôn uh, Giàng Pằng này, của xã Sùng Đô này. Thì, uh, quý vị tất cả các bạn thì nhìn thấy là hiện tại là buổi trưa thời tiết rất là mát mẻ luôn những cái đám mây mà nó nằm xen kẽ những cái à, ngọn đồi ngọn núi nhìn rất là đẹp Đó. thì sáng nay thì uh, tiếp tục thì giang uh, muốn chia sẻ tới uh, quý vị tất cả các bạn với nội dung là giang um, cùng mấy anh trưởng thôn này bí thư tri bộ này để uh, xuống xem khảo sát mấy cái con đường ấy và bà con hay chở lúa chở gạo thóc lên trên bản thì lên trên đó thì có gần nhà nhà nhà em nu ấy trên này này để xem con đường à, khó khăn như thế nào thì cũng mong muốn là là của trưởng thôn như là bà con như này có một con đoạn đường bê tông ấy để đi lại nó dễ dàng hơn vâng vâng vâng anh xuống đi em xuống bây giờ bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn là cùng giang với anh, anh trưởng thôn xuống dưới đó nhé xuống dưới này ra thì uh... wow Thế bà con nói là con này là khổ nhất này, vất vả nhất này. Dốc nó càng xuống càng cắm. Thì mong muốn của bà con cũng muốn có đường bê tông để đi lại chở lúa chở thóc nó dễ hơn đấy. Ồ. Trên nắng như này mới đi được đâu, trời mưa không dám đi đâu. Đây là là bác uh, bí thư uh, chi bộ vâng. ở thôn Giàng Păng đây. Ừ. Thế thì uh, mấy anh em xuống uh, để xuống này khảo sát cái đường đoạn đường đấy. Ừ. Thì uh, Giang cũng uh, trực tiếp xuống cùng với uh, bác đây, để tất à. cả vâng. mọi người để xem con đường uh, con đường đấy, đoạn đường này là đoạn là dốc cực kỳ khó khăn nhất của ừ. bà vâng. con nhân dân này đường đường cánh đường cánh ừ. đồng sản xuất. Ừ, đúng rồi, mà đoạn này thì cực kỳ là ừ. lai một người không đi được mà ừ. xe không không đi được. Chỉ ừ. mình đánh cái đoạn này là phải mình phải ừ. tự xuống xe mình, mình giáp dắt, dắt, dắt đi qua đẩy. cả số cũng dắt qua mà lên cũng dắt qua ừ, thì mình đi, đẩy đi được vâng. Vâng. thì là, ờ, như bác ở đây thì là bà con trong này là mình thôn là 80 hộ ấy nhỉ vâng 80 hộ 80 hộ thôn Giàng phẳng thôn Giàng phẳng vâng. đoạn đường của chúng tôi là đoạn đường nội đông lên từ cái thôn của Giàng phẳng xuống thì tầm khoảng hai cây hai cây xuống đến cái đoạn khó nhất là đoạn này này là đoạn ờ, bà con nhân dân ờ, ờ, là kinh tế của bà con cố định ổn định Này mới khụ nhất là có hai chú là khó khăn nhất là chợ mồm bò thóc cũng không lên được mồm bò cũng phải có người đậy hai người ba người đậy tự dắt dắt qua cái đoạn này thì mới chợ được thì mong đoàn uh, từ thiện lòng họ tâm để cố gắng xem nào có cái nguồn kinh phí gì thì hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nhân dân để đỡ cái việc ờ, khổ cho bà con nhân dân vâng, vâng. thì tôi xin có ý kiến trao đổi với ờ, vâng. các đoàn từ thiện vâng. lòng họ tân vâng, vâng. có gì thì cố gắng vâng, vâng. Ờ, giúp đỡ cho bà con để ừ, giao lưu cái đoạn đường uh, nội đồng bà con để phát triển kinh tế vâng, vâng. vâng à, cháu qua đây cũng à, cảm ơn à, bác đấy, có một lời chia sẻ yeah. thì dạ. giang cũng là một người cầu nối yeah. Dạ. à, giữa các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thì hôm nay là giang với tất mọi người trong đây đấy là để khảo sát cái con đường này trực tiếp là bác ấy, bí thư tri bộ và vâng. đưa giang xuống đây và mọi người xuống đây để để xem cái con đường này đi lại nó khó khăn như thế nào mọi người nào nhìn thấy dốc như này đây là mong muốn của bác trưởng thôn là muốn có một con đường bê tông và là cho bà con đi lại chở lúa cả à, bà con đấy ai cũng mong muốn luôn bây giờ là bà à. con nhân dân là muốn ờ, mong muốn là phải có cái đường bê tông để cho nó dọn mình ờ, chợ này. thóc này ừ. chợ quế này hay là chợ cái ví dụ như là uh, thứ ăn cho gia súc gia cầm để cho nó thuận tiện để tránh cái tình trạng xảy ra tai nạn giao thông này như ừ. mỗi cái đoạn này thì nó bị thì bà con giao liêu chợ thóc thì nó bị lang hai ba người đây này nó bị đủ ừ. mấy bao thóc ở dưới này rồi ừ. đấy đúng bây giờ là thực tế là đủ bao nhiêu bao thóc ở dưới này đúng cái khe này thì ừ. tôi báo cáo với ừ. hai đồng chí là từ thiện là có gì thì cố gắng quan tâm Đó. Dạ. cho bà con nhân dân thôn giao Bản chúng tôi thì có 85 làng hộ dân tức là làm đất canh tác ờ, sản xuất là đi theo cái đường này ừ. thì đất ờ, khai hoang ruộng nữa là ngay ừ. ở vâng. dưới này từ cái điểm ờ, trên đường dưới vào đến tận dưới là khoảng, khoảng ba mấy trăm mét mọi người có biết không? Ba từ, từ từ trên làn xuống á? Không không, từ cái chỗ vị à, trí đường đường này. Từ đường xuống là nó phải trước nếu mà đánh cánh đồng ruộng thì một cây. À một cây số đúng à, không? À, một cây vâng, số. À, một cây số. Một cây số đấy là theo bác ừ. chia sẻ là cái đoạn mà anh em mình à, xuống cái, cái đoạn mà khó như là đoạn này thì đấy là mình cái đoạn khó mình kia. xuống ấy là là dưới vâng. này là một cây bác ấy nói là như vậy Chứ còn nếu mà từ cái vị trí kia mà để lên đến bản đấy, nó phải hơn hai cây. Bắt đầu từ vị trí mà anh như mình đỗ xe xuống là là đúng một một cây. Vâng đấy đấy. Vâng. Thì cháu đang hỏi ở chỗ đấy. Vâng. Thì là bà con với lại bác là mong muốn là con đường bê tông từ đấy đi để ừ, và trở lên. Đến đến cái cái đùng cái đồng ruộng để... nhận bà coi nhân dân để một người dễ hiểu hình dung hơn là, dạ. là cái đoạn đường bác nói thì trên bản nó xuống đến đây thì nó lại khác không đúng rồi đấy là cháu muốn hỏi là từ cái vị trí từ cái xe. vị trí mà đỗ đỗ xe để... Dạ. xuống đường dễ xuống đấy, đấy. Dạ. là một cây thì nó nói hầu như toàn dốc xuống đây đến ừ, vị trí bà con có hai đoạn là dốc dốc quá dốc đứng mà là quá khổ ừ. tí nó xuống đoạn dưới vẫn còn dốc hả bác ừ, ờ, ở dưới kia cũng còn một đoạn dốc à, như ờ, thế này à, đây. Vâng. có gì tí nữa bác cháu mình mọi ừ, người ừ. xuống dưới đây xong vâng, để vâng. xem khăn nhất à, ờ, điểm này là điểm khó khăn nhất thì là đến chợ thôn Giàng Bằng đến đây là à, người ta cũng gặp những khó khăn gì như vâng. này Ờ, bà con này chủ yếu là này, đi... mưa này không thể đi được à. Thì trời nắng cũng trời nắng này trời nặng cũng phải có một à, mùa hai người đại à. mà trời mưa thì không thể nào đi được nhưng mà vực bên này nó có nguy hiểm có nguy hiểm có à. cái khe sâu có vâng. cái khe khe sâu thì có ảnh hưởng những người nào có bị cũng có mò hai người là đi theo cái đường này từ năm nay thì, thì nó cũng bị mấy người đấy bị lang xe là nó cũng à. bị vâng. do tai nạn vừa đi vừa nói chuyện vừa chị đường đoạn là dễ này đi này đoạn là khó này thì mình biết mà Đấy, cực kỳ là khủng như cái đoạn này. Còn xa không, không, ngay ngay đây không? ba cái cái mỏ cái định này thì nhìn thấy cái đồng ruộng của bà con đấy dương chữ ờ, hy sinh gốc gốc công làng nhưng mà cái này thì đã đá cứng quá nó không làm được vào đây để khảo sát ừ, cái khu vực này thì anh có thể dẫn như bọn em là đi khảo sát những cái điểm đoạn đường khó khăn chỉ cho bọn em xem à, đây đoạn khó khăn nhất là một đoạn này có một đoạn để trông gần gần cái đầu à. ruộng ấy à, anh đi chậm lại cho em hỏi một chút cái đoạn này khi mưa lũ xuống nó có lớn không mưa nước không không, không lớn lắm. cái cái cái khe này thì dân bắt bắt bắt nước hết rồi là làm ruộng rồi à. trong điều này đúng này à. chỗ này chưa chưa là như chỗ này là rất là dốc này đấy, cái chú này nó phải giải một tí này đây các bạn này nhìn này đây là đi mà mình đi, đi, đi rất là không khó. đi được không phải giải bê tông này mới đi được à. đoạn này nếu không phải giải bê tông thì mới đi đây này rồi hết thóc anh à, đủ bao nhiêu thóc rơi đây này À, đây là đây, bạn nhìn này thóc thóc các bạn còn thóc này bà con rơi đây khó nó đây đoạn đường này rất là dốc nên vâng. bạn nhìn đây. từ đây lên trên kia nó cũng là dốc ừ, lên cái đỉnh trên kia nó gọi là cái điểm đỗ để có đường đi là bằng à. chính vì như thế cái đoạn đường này nó khó như thế này mà thóc mới rơi này thẳng bo này mới rơi này thứ nhất là những cái còn lại được lại Ông anh cứ nói chuyện với các bác bình thường mà bên cái một cái tao thì tao giờ cho bên bên bên, bên kia là là của thì con kia là cái thôn của nặng yếu xã người rồi à, đến bây giờ của xã khác đúng không à, xã nặng người à. bên danh khe dưới này sang danh danh giới bên kia rồi của mình cái quế của cũng của họ quế là của dân ở trên là phẳng nhà phẳng dạ. đấy, đấy đi đến bên kia là thấy hết ruộng đấy à thế những cái đoạn này ừ, còn khó khăn không ạ đoạn này thì có một đoạn là đứng à, giáp à, đầu ruộng thì mới khó khăn này ví dụ như đoạn này và ba này thì còn tạm được rồi vâng. còn mấy cái đoạn kia thì không được không cho cho dưỡng đi là ờ. chở được một bao thóc về đấy là Phú là phải đẩy đâu, đúng không phải đẩy mà Thế tức là bình thường là ví dụ là chỉ có một người buộc lên thôi đúng không? Ừ, đấy. Thế thì là chúng ta sẽ trở về được đấy. mà đến đây, à, bây giờ là mà chở thóc bà con ở đây các bạn nhìn xuống đất đây đấy, đấy, đấy. cái này là nó kẹt ở cái đoạn kia rồi các bạn nhìn này bao nhiêu ừ. thóc vãi dọc đường đấy coi là nó nó, nó mát ở cái đoạn có một đoạn khó nhớ ở dưới kia thì nó mình... đi thì nó không để ý xong là nó bình thường thì các bạn biết đây là là một người có thể một chở bao thóc ừ. về nhưng mà ở đây là phải là ba người mới chở một bao thóc về nên là mất rất là nhiều nhân lực vâng, vâng, vâng. làm được hợp mà thóc đến đấy là phải tháo ra tháo ra giá xe qua cho nó mới bùi ra được cái này là thóc không phải là thóc này mát mát cái đoạn này có cái một đoạn này này à đây chỗ đoạn này rất cua gấp mà dốc dốc cao đây đây đúng không ạ đoạn này thì còn chưa có một đoạn đoạn này đoạn là gần à, tạm được đoạn ở trong kia đoạn ừ. vực sâu thế này này ô nặng ờ, thủng con con con là hết xuống rồi ừ. các bạn tính cái lượng đấy rồi rồi họ đấy do cái đường cái ờ, này nó ờ, chọc chọc cái đoạn ở dưới kia xong là mình đánh đây mới hết bắt đầu lên dốc xong là nó mới, mới, mới rơi ra ấy. uống nương nữa Đấy. vào mất hàng tiếng đồng hồ mới vào vâng. à. nương mình thuê máy xúc à? Cả nhất của kia có ca hát này à, thế này tự thôn đóng góp đúng không? Vâng. vâng, vâng. cá hộ đóng góp tiền. Vẫn vận động nhân dân à, đóng góp rồi, không phải là tiền dự án và 40 triệu. Tại vì ừ. đoạn dốc đây là khó đi nhất ở đấy bà con đây là khó đi nhất đúng là đoạn bằng bằng này, này nó thủng là thủng từ ở dưới này rồi nhưng mà không ừ. lấy lấy cái đoạn đường này nó lại Chóc về rơi à, vãi ngoài đường Chưa rơi nhưng mà đấy ấy à, vừa bắt đầu lên dốc là nó giật à, ừ. Ờ. Xong là mới rơi này Đây là cuối của bà con À đây bà con trồng đấy không? Chỗ này bằng bằng thì nó ừ, bằng này thì sao? nói rồi Nhưng mà mới tuổi là cơm bó thì nó sạt Đọt xong thì cơm bó lâu xong là đất nó sạt xuống Rất là Giang với anh uh, à. Ừ. Dương với mọi người là đi xem con đường này này ừ để để à, cho mọi người hình dung nó dễ hơn từ trên xuống Nhưng mà từ cái vị trí mình để xe nữa là xuống dưới này là một cây số một cây đấy, đấy cái đường này là một cây mà Dưới này đa số là hơn ba bốn mươi hộ là bà con hầu như ở trong bản này là làm lúa ở dưới này rồi là thu hoạch toàn bộ là bà con tập trung ở cái khu này trăng đang là, là à, lúa này này đây là nhà nhà đấy nhà tháng ừ. này anh em mình đang ừ. Đấy đang gặt kìa. em này kéo gỗ. Ô bà con đang gặt kìa. Đấy, đang bây giờ đang bà con đang gặt gỗ ừ. này. Để gặt xong là phơi xong là còn cái cơ động là ừ. vác từ bên kia lên đường. Đấy. Xong ừ. là, là tuốt đập ở đây. Xong là mới đi lên cơ động bên kia hai ba chặng khó khăn nữa. Ừ đấy. Vừa phải ít nhất phải các bạn là ba người một người lái hai người đẩy thì mới lên được là ừ. làm được hạt lúa ở nơi đây thì nó đã khó khăn tại vì ừ. lúa ở đây bình thường các nơi khác thì ví dụ là 3 tháng chín như đây nó phải 4 5 tháng mới chín. Nó khí ừ. hậu nó lạnh. À. Các bạn thì người ta phải làm lán. Bác, bác chắc là mổ mổ vịt mổ gà cái gì ấy, này ờ. ăn chưa ấy. Ăn chưa để người gặt gặt để cho người để, giúp đâu à, tiết mình luôn à, đón đâu mà, mà ừ. người gặt lúa ừ. đấy mọi người thì đang gặt ở dưới đấy này thì là những cái thửa ruộng bậc thang này người đồng bào là canh tác từ cái ờ, thời mà ông bà ấy, ờ, cha mẹ tổ tiên là bắt đầu đã biết khai thác những cái ờ, thửa ruộng bậc thang ấy là người ta dùng bằng cuốc này bằng cái gì mà dụng cụ dao xẻng để đào và những cái khu vực này là phải có nước thì lúa nó mới sống được ấy nên làm cái bậc bậc này làm bằng như ở dưới đồng bằng thì không sao đồng bằng thì còn đấy được nhưng trên này đa số là phải làm những trụng bậc thang này mùa này thì bà con là ban đầu đang chuẩn bị gặt đấy để để đấy nhưng mà mọi người là gặt xong thì bà con đi đổi công đúng không anh nhỉ ở trên này là bà con hay đổi công đúng không đổi công ờ, gặt thì ví dụ hôm nay là ngày này gặt xong là mình ờ, làm cơm làm canh đúng không à. là cảm ơn những người đến giúp mình ngày hôm sau nữa thì là nhà nào gặt thì lại bà con lại đến giúp đổi công đúng không đấy thì ờ, cũng đi khảo sát con đường thì biết được các chia sẻ mình cũng chia sẻ với ờ, quý vị tất cả các bạn biết là cái cuộc sống của bà con ở trên này phong tục tập quán đấy là của đồng bào người Hơ Mông là người đồng bào thiểu số còn rất là khó khăn nhất là về cái ờ, điều kiện sinh hoạt hai là cái đường xá ba là cái văn hóa học nên là đồng bào đa số là mọi người ở những nơi khác ra không nói đa số lớp già ấy thì tính kinh khi không biết cháu mà còn đi học ấy may ra còn biết được nên là giang rất là hiểu thông cảm với mọi người thì qua đây thì giang cũng mong muốn là quý vị cũng như là tất cả các bạn mà xem được cái video của giang ngày hôm nay coi đây là lan tỏa sự yêu thương chia sẻ tới những tấm lòng hảo tâm những nhà hảo tâm có thể giúp đỡ bà con để có một con đường bê tông nó nhỏ nhỏ thôi để đi lại để chở lúa thóc lúa này nó dễ dàng hơn thì à, video ngày hôm nay thì Giang cũng à, xin phép được khép lại ở đây thôi à, xin hẹn quý có ba anh chị và tất cả mọi người là ở video tiếp theo xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn